Kinh Đại Niệm Xứ Cuốn băng thứ chín Thứ nhất, chân lý cao thượng về sự khổ Đức Phật giảng giải thêm về chân lý thứ nhất như sau Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa thích là khổ. Không đạt được cái ưa thích là khổ. Tóm lại, ngủ uẩn thủ là khổ. Trên Dhamma Chắc Cát Uddana ghi lại những lời giảng giải của Đức Phật trong bài thuyết pháp đầu tiên có giải thích rõ ràng đoạn kinh trên. Sinh là khổ bởi vì sinh là căn bản hay là nền tảng của những đau khổ kế tiếp sau mà bạn phải nhận chịu trong suốt cuộc đời. Già là khổ, già có nghĩa là lớn lên, trưởng thành và tàn rồi. Già cũng là căn bản hay nền tảng của sự khổ. Không ai muốn già, nhưng cơ thể không trả mãi được. Cơ thể tàn tạ từng giây từng phút. Không có giây phút nào, chúng ta không già thêm cả. Không ai thoát khỏi tiến trình già nua. Bạn có thể xóa bỏ một vài khía cạnh của sự già. Bạn có thể vào mỹ viện để xóa bỏ những vết nhăn trên mặt mình bằng cách căng da mặt, nhưng bạn không thể chấm dứt được tiến trình già nua. Ngay khi bạn đang ở trên bàn giải phẫu để làm cho mình trẻ ra, thì bạn cũng đang già dần từng giây phút một. Có thể, sau khi giải phẫu xong, mặt bạn có vẻ trẻ hơn, nhưng bạn không thật sự khỏe hơn. Bạn không thể nào xoay ngược tiến trình già nua. Bạn không muốn già, nhưng bạn đang già từng giây, từng phút một đấy. Đó là nguyên nhân của sự không hạnh phúc. Thế nên, già cũng là căn bản hay nền tảng của sự khổ, và già cũng được gọi là khổ chết là khổ. Điều này thật dễ hiểu, không ai muốn chết cả. Lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Bạn đã từng trải qua những điều này trong suốt cuộc sống của bạn. Đôi lúc bạn buồn rầu, đôi lúc bạn than khóc nức nở. Than khóc là ừ. khóc ra tiếng, khóc lớn. Đôi khi cơ thể đau nhức, đôi lúc sự nóng giận hay thất vọng càng ngập tâm mạc. Khổ tâm là một loại ưu phiền hay khổ thọ và thất vọng thuộc về sân hận. Nhưng nói chung chúng đều thuộc về nhóm sân. Gần cái không ưa thích là khổ. phải thấy cái gì mà mình không muốn thấy là khổ nghe âm thanh gì mình không muốn nghe là khổ. Phải sống với người mà mình không ưa thích là khổ. Phải xa người mà mình mến yêu hay xa vật và mình ưa thích là khổ. Khi mình yêu mến, khi người mình yêu mến, chết hoặc tạm thời xa vắng, mình đều khổ cả. Không đạt được cái ưa thích là khổ, không đạt được cái mà mình ưa thích có nghĩa là không nắm giữ được không làm chủ được cái mà mình ưa thích hầu hết chúng ta đều ao ước mong muốn vật gì mà mình không có chúng ta thường ao ước mong muốn những điều mà mình không thể nào và không bao giờ có được chẳng hạn như chúng ta mong muốn đừng bị chán nản thất vọng đừng thân, khổ tâm. Nhưng những thống khổ này không bao giờ dứt được. Chúng ta mong muốn đừng già, nhưng đây là một điều không thể nào thực hiện được. Chúng ta mong muốn có được những vật mà chúng ta không thể nào có cũng đều là đau khổ. Nhưng nên nhớ rằng, ngay cả khi có được vật mình ưa thích, cũng là đau khổ nữa tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ ngũ uẩn thủ là tất cả những gì trên thế gian dầu là vật hữu tình chúng sinh hay vật vô tình những vật vô tri vô giác đều là đối tượng khiến chúng ta tham đắm luyến ái hay dính mắc và tà kiến đều là ngũ uẩn thủ bởi vậy ngũ uẩn thủ là khổ Sinh là đúc Dukkha, già là đúc Dukkha. Điều này thật dễ hiểu, nhưng câu cuối cùng của đoạn kinh trên nói rằng ngũ quẩn thủ cũng là đúc Dukkha thì thật hơi khó hiểu. Đó là vì chúng ta đã đi từ cái hiểu thông thường sang cái hiểu triết học của chữ Dukkha. Theo nghĩa thông thường thì Dukkha là khổ thân hay khổ tâm nhưng theo nghĩa phân tích thâm sâu thì khổ thân, khổ tâm có nghĩa rộng hơn. Và một khi bạn hiểu theo nghĩa phân tích thâm sâu của chữ đúc khắc thì bạn đã hiểu rõ ràng chân lý đầu tiên. Muốn hiểu rõ nghĩa chữ đúc kha, bạn phải biết có ba loại đúc kha. Thứ nhất là đúc kha, đúc kha là khổ khổ thứ hai là vipassana dukkha là hoại khổ thứ ba là sankhara dukkha là hành khổ đầu tiên dukkha dukkha dukkha theo nghĩa thông thường là sự khổ trong cuộc đời được dịch là khổ khổ đó là khổ thân và khổ tâm chẳng hạn khi bị kim đâm vào tay bạn cảm thấy đau, đó là dukkha dukkha hay khổ khổ. Cái đau có thể thấy và nhận biết rõ ràng. Khi bạn cảm thấy buồn, tiếc nuối, hay xuống tinh thần, hay cảm thấy không được vui, thì đó cũng thuộc loại khổ thông thường hay khổ khổ. Tippa Ritnama Dukkha Khổ do sự thay đổi Loại khổ này đề cập đến sự an lạc, vui thích về vật chất hay tinh thần, ngay cả những lạc thọ là đúc kha. Bởi vì khi chúng thay đổi hay ra đi, chúng gây ra sự luyến tiếc và đau khổ. Như vậy, theo nghĩa này thì ngay cả những lạc thọ, cảm giác vui vẻ, thích thú, thuộc thân hay tâm cũng đều là đúc khắc tăng Sankhara dukkha là hành khổ. Vì có duyên sinh, duyên sinh có nghĩa là do điều kiện tạo ra hay có nguyên nhân từ những cái khác. Mọi vật trên thế gian đều do duyên sinh, như vậy tăng Sankhara dukkha đã tạo nên mọi vật trên thế gian. Ở đây tăng Sankhara dukkha bao gồm cả những cảm thọ vô ký và tất cả những duyên sinh khác trong tam giới. Không có lúc nào trong đời sống bạn có thể thoát khỏi loại đúc xa này. Tại sao gọi ngũ uẩn thủ là khổ? Một định nghĩa của đúc xa là vì những gì vô thường thì cũng gọi là đúc xa. Theo định nghĩa này, đúc xa có cả là thọ khổ thọ vô ký thọ và tất cả mọi sự vật đều vô thường bởi vì mọi sự vật đều vô thường nên mọi sự vật đều là lúc ca. như vậy lúc ca là vô thường là khổ. nhưng thế nào là vô thường cái gì có khởi đầu thì phải có chấm dứt một khi có sự sinh khởi thì chắc chắn phải có sự hoại diệt. Khi một vật gì sinh ra rồi diệt, hiện ra rồi mất, thì vật đó là vô thường. Vật đó đã bị chi phối, bị áp chế bởi sự đến và đi trong từng giây phút một, nên vật đó là vô thường. Cái gì bị áp chế, bị bó buộc thì cái đó gọi là túc pháp cái gì có khởi đầu có chấm dứt là vô thường cái gì vô thường là đúc pháp chữ đúc pháp thường được dịch là khổ nhưng danh từ khổ quá giới hạn đó là một định nghĩa khổ thông của chữ đúc pháp thật ra đúc pháp bao gồm tất cả những gì vô thường những gì có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt. Ngay cả khi bạn đang hưởng thụ một thứ gì như đang ăn thức ăn ngon hay đang xem một cuốn phim hay hoặc đang hưởng thụ một dục lạc nào đó thì thật ra bạn cũng đang đau khổ. Bởi vì cái vui và cái thích thú mà bạn đang hưởng không kéo dài, nó có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt. Cái vui vừa mới khởi sinh là biến mất ngay, bởi thế nó là vô thường. Và bởi vì nó vô thường nên nó là khác. Nhiều tác giả đề nghị để nguyên chữ đúc khác đừng dịch vì không có một danh từ nào dịch tạo nghĩa chữ đúc phá được. Khi tuyên bố bốn chân lý cao thượng, Đức Phật chỉ cho thấy sự thực tế chỉ cho thấy sự thật của thế gian và những gì trên cuộc sống này đều là đau khổ. Nhiều người tỏ vẻ không hài lòng đối với Phật giáo, bởi vì họ nghĩ rằng Phật giáo sống trong đau khổ. Họ nghĩ rằng Phật giáo dạy những điều bi quan. Thật ra, khi nói rằng mọi vật trên thế gian đều là tốt khác, thì điều đó chẳng phải là bi quan vì nó là sự thật tất cả đều là đúc đắc chúng ta không thể nào kết tội một vị thầy thuốc là bi quan khi vị này xem xét cẩn thận một bệnh nhân và bảo rằng người này bị bệnh đó không phải bi quan mà là thực tế và cần thiết bởi vì có thật sự biết rõ bệnh tình của bệnh nhân thì thầy thuốc mới có thể định liệu phương pháp chữa trị. Nếu Đức Phật chỉ nói đến Đức Pháp mà thôi, thì Ngài có thể vì kết tội là giảng dạy những điều bi quan. Nhưng Đức Phật tìm thấy nguyên nhân của sự đau khổ và đem lại niềm hy vọng cho chúng ta bằng cách tuyên bố rằng có cái dứt Chẳng khác nào thầy thuốc sau khi chẩn mạch biết được bệnh trạng và báo cho bệnh nhân biết rằng bệnh có thể chữa trị được. Đức Phật không những cho biết có sự chấm dứt đau khổ, mà Ngài còn chỉ cho ta thấy rõ con đường để chấm dứt đau khổ. Nghĩa là có phương pháp, có cách thức, có sự thực hành để loại bỏ khổ đau. Bởi vậy, thông điệp về bốn chân lý cao thượng hay tứ thánh đế không bi quan mà là thực tế. Đức Phật chỉ rõ rằng trong sự chấm dứt đau khổ có an lạc, tĩnh lặng và trí tuệ. Câu tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ, phải được hiểu theo ý nghĩa trên. Ngũ uẩn thủ vừa là duyên sinh vừa là duyên hệ. Như thế, ngũ uẩn có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt là vô thường. Bởi vì chúng vô thường nên chúng là khổ. Đức Phật nói đến chân lý về sự khổ bằng cách định nghĩa như sau. Bây giờ, thế nào là sinh? Sự sinh của một chúng sinh tùy thuộc vào giới loại của chúng sinh. Sự ra đời của chúng nguồn gốc của chúng, sự vào bào thai của chúng, sự hiện hữu của chúng, sự xuất hiện các uống, sự thủ đắc các căn, này các thầy tỳ khưu, như vậy được gọi là sinh. Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh, có nghĩa là sự sinh của chúng sanh trong thế giới của loài người hay trong cõi trời hoặc trong các cảnh giới trúc canh ngạ quỷ vân vân sự xuất hiện các uẩn có nghĩa là sự khởi sinh của các uẩn vào lúc tái sinh sự thụ nắp các căn có nghĩa là sự khởi sinh của một vài căn vào lúc tái sinh và này các thầy tỳ khưu thế nào là già sự già của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh sự già của chúng thì suy thoái thì rụng răng thì tóc bạc sự nhăn da thì suy sụp sức khỏe sự suy mòn các căn này các thầy tỳ khưu như vậy là già trong Atthasa Litni có nói rằng sự già không thể thấy được những gì bạn thấy chỉ là kết quả của sự già như răng rụng tóc bạc, cơ thể suy yếu vân vân. Từ những hậu quả như răng rụng chẳng hạn, chúng ta thấy được nguyên nhân của chúng là sự già. Như vậy, sự già ở đây được mô tả nhờ sự nhận ra những hậu quả của nó. Và này, các thầy tỳ khưu thế nào là chết? Sự ra đi và sự biến mất của chúng sanh khỏi các giới loài mà chúng đang sống sự suy tàn sự biến mất sự đang chết sự chết sự hoàn toàn chấm dứt đời sống sự diệt của ngũ uẩn sự vứt bỏ tử thi sự suy tàn của các căn kiểm soát sức sống này các thầy tỳ khưu như vậy là sự chết khi diễn tả và giải nghĩa sự chết đức phật đã dùng nhiều ví dụ và dùng rất nhiều chữ đồng nghĩa để cho người nghe nếu không hiểu được sự giảng giải đầu tiên có thể hiểu được sự giảng giải thứ hai hay thứ ba đó là cách mà đức phật giảng giải các từ đặc biệt là tâm vi diệu pháp Abhidhamma rất nhiều chữ đồng nghĩa đã được dùng để chỉ cho cùng một việc và này các thầy tỳ khưu thế nào là lo âu tiền buồn những ai gặp phải mắc mất mát này hay mất mát khác gặp phải cái đau khổ này hay đau khổ khác sự ăn năn âu sầu tâm sầu sầu khổ bên trong này các thầy tỳ khưu như vậy là lo âu có phiền muộn là một khổ thọ hiện diện trong hai loại tâm vương tương ưng với sân hận. Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là phú ức ăn Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự tan khóc, sự bi thảm bi thảm an sóc này các thầy tỳ kêu như vậy gọi là uất ức an sóc trước tiên bạn cảm thấy phiền muộn rồi thì bạn có thể than ra tiếng bằng khóc lớn và sự khóc lớn này được gọi là than khóc than khóc là âm thanh hay tiếng nói hỗn loạn do tâm tạo nên và này các thầy tỳ khưu thế nào là khổ thân sự đau khổ về thân và sự không sảng khoái về thân sự đau khổ sự không sảng khoái do thân xúc này các thầy tỳ khưu như vậy là khổ thân khổ thân là một khổ thọ liên quan đến thân khi bạn dùng vật gì đập vào thân bạn sẽ cảm nhận đi kèm với một loại thân thức tranh đồng thời với sự đau. Mà này các thầy tỳ khưu thế nào khổ tâm ưu phiền sự khổ tâm và sự không sảng khoái về tâm sự khổ và sự không sảng khoái do tâm xúc này các thầy tỳ khưu như vậy gọi là khổ tâm ưu phiền hay khổ tâm là một khổ thọ có mặt nơi những loại tâm đi kèm với sân hận. Khi tìm hiểu sự khổ tâm thì bạn sẽ thấy cảm giác này cũng tương tự như những loại tâm khởi sinh với đô sát hay với sân. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát gặp phải thì đau khổ này hay đau khổ khác áo não cầu não trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não trạng thái của chúng sinh đang có sự cầu não này các thầy tỳ khưu như vậy gọi là cầu não cầu não là một loại sân hận hay đô sắc hiện diện nơi hai loại tâm đi kèm với khổ thọ. Sự khác biệt giữa lo âu phiền muộn, uất ức than khóc và sầu não được sách thanh tịnh đạo nói đến như sau. Lo âu phiền muộn, chẳng khác nào dầu được nấu trong một cái chảo đặt trên bếp lửa nhỏ. Uất ức than khóc, chẳng khác nào dầu sôi tràn khỏi nồi khi đốt lửa quá mạnh sau não là phần dầu còn lại trong chảo. Sau khi dầu đã sôi trào ra và không thể nào có thể tiếp tục trào ra nữa, nấu cho đến khi dầu khô hẳn. Và này các thầy tỳ kêu thế nào là đau khổ khi phải gần những gì mà mình không ưa thích? Ở đây, bất kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, không thích thú, sẵn không hình sắc âm thanh mùi vị và vật xúc chạm hoặc bất kỳ vật gì mà mình muốn chúng mất muốn chúng bị hư hại muốn chúng không được thoải mái muốn chúng không tránh khỏi điều bất hạnh nhưng mà mình lại phải sống với chúng chung đụng với chúng yêu thương chúng cùng hòa lẫn với chúng này các thầy trì kheo như vậy là gần với những gì mà mình không thích và này các thầy tỳ khưu thế nào là xa cái mình ưa thích ở đây bất kỳ cái gì đáng yêu ưa thích dễ thương sắc thinh thương vị chúc hay những gì ai mà mình muốn hay những ai mà mình muốn cho họ được an lạc muốn cho họ có sự lợi muốn cho họ có sự thoải mái muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh cha mẹ anh chị em bạn bè đồng nghiệp bà con gần bà con xa nhưng không thể sống gần với mình không thể đến với mình không thiện cảm với mình không hòa lẫn với mình này các thầy tỳ khưu như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích và này các thầy tỳ khưu thế nào là không đạt được cái mình mong cầu bị sự sanh chi phối sự mong cầu sau đây có thể khởi sanh mong rằng ta khỏi bị sự sanh chi phối mong rằng ta phải đi tái sanh nhưng thực ra những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được như vậy là đau khổ do không đạt được cái gì mà mình mong cầu. Bị sự già chi phối có thể khởi sanh mong cầu. Mong rằng ta khỏi bị sự già chi phối. Nhưng thực ra những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu và đó cũng là đau. Bị bệnh tật chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu mong rằng ta khỏi bị bệnh tật chi phối nhưng thực ra những điều này không thể chỉ do mong cầu như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu đó cũng là đau bị sự chết chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu mong rằng ta khỏi bị sự chết chi phối nhưng thực ra những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu và nó cũng là đau khổ. Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền, uất ức, than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chi phối. Nhưng thực ra, những điều này không thể chỉ do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. Không đạt được cái gì mà mình mong cầu có nghĩa là không có được những gì không thể đạt được. Mỗi lần bạn mong ước mình đừng bị sự sanh chi phối, đừng bị sự già chi phối, đừng bị sự đau chi phối, vân vân. Đó là bạn mong ước những gì mà mình không thể đạt được. Và như vậy là nguyên nhân của đau khổ. Và này, các thầy tỳ khưu một cách tóm tắt ngũ uẩn thủ là khổ là gì đó là các uẩn thủ thọ uẩn thủ tưởng uẩn thủ thành uẩn thủ thức uẩn thủ này các thầy tỳ khưu chúng được gọi một cách tóm tắt ngũ uẩn thủ là khổ chân lý cao thượng về sự khổ đã được giảng giải chi tiết trong kinh này. Phần giảng giải sau cùng là phần quan trọng nhất vì nó bao gồm tất cả mọi sự, mọi vật trong thế gian. Nó giúp cho bạn hiểu rõ chân lý cao thượng đầu tiên với tầm mức phân tích thâm sâu. Khi giải thích câu không đạt được cái gì mà mình mong cầu thì cũng là đau khổ. Nhà luận giải muốn nói rằng những sự mong cầu về những gì mà mình không thể đạt được, những gì mà mình không thể có được là đau khổ, nên thuộc về chân lý thứ nhất. Trong chính kinh này, thì giảng nghĩa rằng mong cầu về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chính nó là ái dục, nên thuộc về chân lý thứ hai. Hòa thượng thiền sư Mahasi dạy rằng, tham ái đã được tích lũy trong các kiếp sống quá khứ, và tham ái là nguồn gốc của ngũ uẩn trong những kế trong những kiếp kế tiếp nằm trong chân lý thứ hai. Đó là tham ái những gì mà mình không đạt được, là tham ái thuộc về ngũ uẩn trong những kiếp sống kế tiếp. Thứ hai là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ. Đức Phật đã giảng giải chân lý thứ hai như sau. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là ái dục, khiến khởi sinh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú, một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn một cuộc sống vĩnh viễn, tức là hữu ái và mong muốn không còn có đời sống, tức là vô hữu ái. Trong bài pháp đầu tiên, Đức Phật cũng giảng giải chân lý thứ hai này. Phật giáo là đạo duy nhất chỉ rõ rằng tham ái chính là nguồn gốc của sự đau khổ và là nguồn gốc của đời sống. Phật giáo không chấp nhận sự sáng tạo hay đấng sáng tạo là nguồn gốc của sự đau khổ. Thật vậy, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một đấng sáng tạo. Lời phủ nhận này khi được tuyên bố lần đầu tiên đã làm chấn động mọi người. Tham ái là một lực di chuyển, chuyên trở. Nếu bạn hoàn toàn không có tham ái, thì bạn không bị tái sanh. Chẳng hạn, khi bạn muốn đến Sài Gòn, thì bạn sẽ đi và đến đó, bởi vì bạn có sự mong muốn. Khi bạn không có ý muốn đến đó, thì bạn không thể đến đó được. Cũng vậy, khi bạn có tham ái vào đời sống hiện hữu, thì lòng tham ái của bạn sẽ tạo ra sự tái sinh. Đó là lý do tại sao nói rằng ái dục tạo ra sự tái sinh mới. Ngay cả việc làm điều thiện với chủ đích mong cầu được sự tái sinh tốt đẹp hơn thì cũng giữ bạn trong vòng tái sinh.